dun adun wake kamot yana cholgul yan lu wapunam kwen kabany by pan victoria bani chol victorian electoral commission data urin kai bichwe kwen kwen kabany ti by pan victoria kwen theory ka kaka chwet amaka dil yok ka kai ka tuwa jasam bung by pandu kuyin bidil chwet kai ta bai panu na kai yo gutta ito tier ku datam per tier kai yobe melbourne city council election office ita da tun ko ya mutau na kawan biyu kaji ka kyari a wurin karo ka kyol ballot paper a tautin ya wurin ayyaw mana yana wurin na kwan da bankin kujala ranulo ya kyau bankin manikyol lord maya ku jala ran na loy chok kwa tau rin ko wen bi chwet ku jala ka chi ke luel wel ka en chi ke luel ato tim aya warang mangop ko yana tau koy kok e wen bi luy e mak tabi ku jala wel ka en chi ke gwir quên cái, kai ke ago ke kwet ne bi aga wel chi ke gwir ko wen bin awarang wen chin chwet bin en tau tim awarang wen bin ka china ke chwet bin đúng dung ni aya dang bak tem ku yo ka chwet đi, à bu kol ku na wara nga yaw a wara nga yaw a taw ko yung duka chwetin ku jala wel ki ke gwir tok ko ba ko loy wujran bi ben kwen wel wen chi ke gwir ko jun ka a gongi yara nun chwet ba chwet na ke jil wel na ko ne yar pyandu hi bak tan ku yoko chwere tok rena ko jun duka chwet a chi ke gwir ka dia kwanong box tiak ren ken ago ke chwet ne chi ko nier pyondo ro ranu nier pyondo ko en kor ba chwet twen ke yitawa tok na box wan tia ka karen ke yen yak kwen kwen daro wan nier pyondo ke yitawa ro na box wan tia ka karen ke yen ngwan kwen kwen da diak wan nier pyondo ke yitawa diak na box wan tia ka kadarin ka yen dei boxes ka dir wan ti agarin ka koch abaga dil mi aji na kwen kwen wan nen niar piando a ah, bak tong ku awrang mangok ya ngoto tin awrang mangok anong ai rena koch wan ka ka ku jala wel chike gir to ko kon loy wiran biben kwen wel chike gir awongi ya ngabe pep na kawan chike gir na kawan niar piando yin ro bu kwere di na wore mongo ge wok de kwer ka ro de wok kwere da wore mongo ge to dia nyala wore yin le ba ku nam to baloj a ku na mun te ge taw nyal ka dia ku yin ci to ge ya rende na ya dang yin le wo ina baloj na biya pin ku biya koch kek bo kek loj wana koch wan tau بيعطي أكوان linear جانبيين to rena ka jon bika juat aci ka gwir ka dia box tiak ren ken aku ke juat na ci ka nier piano ro ranu nier piano o en kor ba juat tuen ka yitawa to na box on tiak ka ren tiak kuen kuen. tro wan yar piano cái yi tawro na box wan tiếc, cái garin cái yên, ngoan, quen quen, cái tiếc, wan yar piano ka yi taw diak na box wan tiếc, cái garin cái yên, diak boxes ka diak wan tiak garin cái kwaj abaka til miya ji na kwen kwen wan yen yar piano bak cô nó căng dung niệm, căng cái chuyện, nó căng dung niệm đi. Thì chính tôi cái chuyện. Tao orang nó cái chuyện, orang ayau, punya lah orang mong, Tao kek, tao orang undi kek dung niệm tin mana chol ballot paper envelope, tao ok tin. Bro, nếu ballot paper envelope kau, tanya dan kuyin, kujala kol dia diin, kujala kol ekwadin, kutiuk awal tu. Dia tawa awal, mana ye chol ballot paper envelope tawa na orang dangai. อวันนั้นก็รีพลายเพยเอ็มพลอตอาวันนี้คนที่ช่วยที่คิดตัวก็ช่วยอพยพบังคนเดบดองนิมกระดาษเต็มเทียงโอเดกันเป็นบางคนเลยิ้มยิงมาไปตรงนี้ที่เราคุยกันเป็นอาทิตย์อะไรบางคนก็ทัวร์รีพอร์ตออฟฟิศคว้าลูกบังคนเลยอะไรอย่างนี้เลคชั่นออฟฟิศตะเที่ยวกันก็จะเว้นเชียงกันทีนเอาคุณน้องป้านเมลเบิร์นเวอร์เรนทีนไอ้ยันไอ้ช่วยด้วยยูเมลเบิร์นยูพอร์